Hello, hello, hello, xin chào các anh chị ờ, có mặt trong cái buổi livestream hôm nay ạ. À, chúng ta đã hẹn chúng ta khoảng độ 12 giờ nhưng uh, như các bạn đã biết rằng là việc mà chúng ta luôn luôn phải uh, trang bị cho mình những kiến thức căn bản, những kiến thức nền tảng để chúng ta có thể chiến thắng được thị trường. Đây là một trong những bí quyết giúp chúng ta thành công. Thì uh, trong buổi trưa hôm nay Dũng uh, từ uh, 12 giờ đến 1 giờ là Dũng vừa học một cái chương trình và các bạn biết rằng là Dũng luôn luôn ở ờ, mỗi một năm có thể bỏ ra năm sáu trăm triệu để đi học những chiến lược khác nhau bởi vì Dũng Dũng đã gì ạ à, Dũng có rất nhiều các mảng kinh doanh khác nhau nên việc mà việc gì ạ à, việc mà chúng ta cần phải là trang bị cho mình những kiến thức đây là một trong những yếu tố quyết định với chúng ta và việc mà chúng ta có những kiến thức thì điều gì sẽ diễn ra khi mà chúng ta kiến thức thì chúng ta biết rằng thị trường nó đang ở đâu chúng ta chỉ để lướt qua là biết ngay cổ phiếu nó có lên được hay không đúng không ạ lướt qua quan sát là chúng ta có thể cổ biết cổ phiếu có tốt hay không có tăng nữa hay không và chúng ta biết rằng thị trường đang hiện tại đang có thể chúng ta gọi là đang biến động nhưng tuy nhiên thì uh, về cơ bản thì có thể chúng ta sẽ nhiều sau khoảng độ cuối giờ chiều nay chúng ta sẽ biết rằng là thị trường sẽ biến động như thế nào có lẽ một cái câu chuyện đấy là tại sao cuối giờ chiều nay chúng ta lại có thể biết thị trường nó biến động như nào để thông thường thì trong một cái xu hướng thị trường vẫn còn đang hấp dẫn thì thông thường thì cuối dạ. cuối cuối tuần thì bao giờ cũng mang một cái gì ạ yếu tố tích cực hơn là đầu tuần anh xem nghe rõ không ạ thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài các cổ phiếu mang tính đầu cơ để chúng ta có thể nhìn rõ rằng là vậy các cổ phiếu đó nó cần nhiều thời gian như nào và chúng ta cần phải đưa ra các quyết định ra sao ok à, chúng ta đầu tiên anh chị em có thể quan sát một vài các cổ phiếu ở đây và chúng ta biết rằng là trong đầu tư mà chúng ta không biết là cổ phiếu chúng ta đang ở giai đoạn nào anh chị em nhé giai đoạn nào thì rõ ràng là chúng ta đã thiếu một cái phần quan trọng để biết rằng là chúng ta nên tham gia hay rút ra khỏi thị trường SBR chúng ta sẽ nói một vài các cổ phiếu dòng chứng khoán trước đúng không Ok Vậy SBR là cổ phiếu dòng chứng khoán. Vậy với cổ phiếu này thì anh chị em nên bán hay là nên mua? Về góc độ nào đó thì chúng ta chỉ có điểm mua duy nhất ở đây thôi ạ. À. Còn khi mà cổ phiếu bắt đầu nó đã lên đến trên cái vùng như này thì chúng ta sẽ không có bất cứ một thời điểm nào mua nữa. Và chúng ta chỉ cần đợi thời gian để chốt lời thôi ạ. À. Chỉ đợi thời gian để chốt lời thôi còn chúng ta sẽ không có điểm mua tiếp theo. Trừ khi cổ phiếu tái tích lũy trong cái khoảng vùng 21 22 này tức là nó cần thời gian để tái tích lũy tựa tích lũy nhiều hơn trước khi cổ phiếu có thể tăng mạnh hơn ok đó là cổ phiếu gì ạ à? chúng ta sẽ phân tích một nhanh một vài các cổ phiếu nhóm ngành dầu khí để anh chị em biết rằng là tại sao chúng ta gì ạ à? nếu có thì có thể chúng ta đợi cơ hội để chúng ta bán dần ra chứ không mua ở vùng này ở chúng ta có một vài cổ phiếu khác như là cổ phiếu PVS cũng tương tự như vậy cổ phiếu PVS thì chúng ta đã thấy rằng là điểm mua chúng ta cũng giống như một vài cổ phiếu khác sau khi rũ bỏ thì chúng ta có những cái điểm mua à, an toàn đây vậy một cổ phiếu khi mà chúng có điểm mua 22 và bây giờ nó lên đến một cái thời gian rất là nhanh lên đến hơn 30 hơn 30 rồi chúng ta sẽ là cổ phiếu nó tăng 25 phần trăm trở lên mà nó không tích lũy thì chúng ta sẽ thấy là để nó lên tiếp rất là rủi ro nên chúng ta sẽ không mua ở vùng 30 này nữa và chúng ta nếu cổ phiếu này hoàn thành quá trình tích lũy trong vùng 30 có thể trong vòng khoảng độ 3 đến 5 tuần trên cái vùng này thì đây là cơ hội để chúng ta vào tiếp và khả năng sẽ tích lũy trên vùng này sẽ là cao cổ phiếu tiếp theo là PVD chúng ta sẽ rằng PVD cũng là cổ phiếu tương tự như vậy <clears throat> PVD thì việc mà chúng ta nắm rõ PVD trong đoạn này anh chị em biết rằng PVD ở một góc độ đó đây là một cái cổ phiếu chúng ta ở biên độ thu hẹp cái việc mà biên độ ở vùng ở phía trên này này chúng ta thấy là nó giảm khoảng bao nhiêu phần trăm ạ 16 phần <clears throat> theo mà công thức mà Dũng biết nếu anh chị em đã học về biên độ thu hẹp mà Dũng chia sẻ thì thông thường khi nó kéo lên là nó sẽ giảm một cái biên độ khác nữa khoảng độ 6 đến 7 phần trăm thì lúc đó cổ phiếu này bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh nên về cơ bản thì chúng ta có thể mua một phần cổ phiếu ở trên cái vùng này gọi là mua test thôi ạ mua test thôi đợi quá trình sau khi vượt đỉnh này nó test trở lại lúc đấy chúng ta sẽ có điểm mua chính và PVD là một cổ phiếu mà chúng ta đang tiếp tục theo dõi trong thời gian tới còn nếu mà chúng ta gọi là mua chính trong loại này chúng ta đã mất rất nhiều thời gian trong cổ phiếu PVD ok các bạn đã hiểu rõ chưa anh chị em đã nắm rõ được chưa tại vì chúng ta cần phải biết là mua test thì được tức là mua ở chúng ta gọi là đầu tư thử một phần nữa thì ok còn đầu tư chính thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải mất thêm thời gian ok hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào gì ạ à? một vài cổ phiếu trong nhóm gì ạ à? dầu khí và gì ạ à? phân hóa thôi còn những cái cổ phiếu khác thì chúng ta phải phân tích trong nhóm khác nên anh chị em phải nhớ là mỗi một thời điểm chúng ta chỉ làm được một việc mà thôi đúng không à, chúng ta lại tiếp tục một vài cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành dầu khí trong cổ phiếu gas vâng, gas ạ <clears throat> cổ phiếu gas thì chúng ta cũng tương tự như vậy thông thường những cái cổ phiếu dòng dầu khí mà quan sát ở đây thì Dũng thấy là nó đang hoàn thành biên độ thu hẹp biên độ thu hẹp tức là mỗi một cái quá trình điều chỉnh giai đoạn đầu biên độ rất là lớn các bạn biết ạ giai đoạn đầu nó giảm rất là lớn ở đây chúng ta thấy là giảm đến 23 phần trăm nhưng giai đoạn sau nó sẽ có đợt giảm ít hơn rất là nhiều thì đây chúng ta thấy là giảm cái độ giảm sẽ khoảng 16 phần trăm giai đoạn 3 nó sẽ tiếp tục đi lên vượt qua những cái đỉnh này và nó sẽ có đợt những đợt giảm có thể khoảng độ nhiều nó lên tiếp tục ở phía trên này và nó sẽ có những đợt giảm khoảng độ 8 phần trăm hoặc là 7 phần trăm đó và giai đoạn thứ tư là giai đoạn có thể nó bắt đầu tăng tốc và lúc này chúng ta mua vào tham gia vào đấy mới là lúc mà chúng ta không để mỡ lỡ cái chi phí cơ hội chi, chi phí để ra vậy bao nhiêu anh em nắm rõ được hiểu qua được cái, cái nhóm cổ phiếu như này để chúng ta biết được là đây là cách thức mà chúng ta có thể không phải mất thời gian không phải mất chi phí cơ hội không phải mất bất cứ điều gì khác mà chúng ta vẫn có thể trở thành nhà đầu tư vừa an toàn đúng không ạ vừa an toàn vừa gì ạ à? rất là lại có lợi nhuận cao Dũng sẽ phân tích thêm một vài các cổ phiếu khác nữa như ở PVChan đúng không tiếp tục cổ phiếu PVChan PVChan là V đúng không là cổ phiếu cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu đã từ điểm mua sớm nó là lên đến vùng cao này thì cái quá trình tái tích lũy trong vòng 30 21 này cần nhiều thời gian hơn tức là nếu cổ phiếu này lên nữa thì chúng ta sẽ không mua nhưng nếu cổ phiếu này tích lũy trên vòng 21 sau khoảng 1 đến 2 tuần à, 1 đến 2 tuần nữa có thể không đến một tuần nữa khoảng 7 phiên trong vùng này thì lúc này chúng ta lại có thể có những nhiệm vụ mới chẳng hạn như cổ phiếu đang có 4 phiên rồi thêm khoảng 3 phiên nữa ở trên vùng này thì lúc này chúng ta có những cái điểm mua mới trên cái vùng này an toàn rất là cao còn nếu trong trường hợp nó chạy tiếp không mua nữa à, chúng ta có thêm những cái cổ phiếu như là uh, uh, à, ra các nhóm dầu khí chúng ta cũng thấy được tương tự là đây là nhịp tăng đầu tiên thông thường nó sẽ có thêm một nhịp nữa hoặc hai nhịp nữa nên chính vì vậy chúng ta cần phải đợi kiên nhẫn đợi chờ tại vì mọi thứ nó phải theo đồng thuận còn nếu cổ phiếu này mà nó tăng với khối lượng mà vượt qua đây ạ đây là những khối lượng có thể vượt qua à, đây là những khối lượng có thể vượt qua thì các bạn có thể gia tăng gia tăng số để dạ, à, gia tăng số cổ phiếu còn không vượt qua được thì không thể gia tăng được về PB ok PPB cũng giống như tất cả các nhóm cổ phiếu dầu khí khác bây giờ nó nhịp đầu tiên giảm mạnh nhịp thứ hai giảm mạnh và nhịp thứ ba có thể tiếp tục đó. Ờ, một là nó gì ạ một là chúng ta thấy nhịp thứ ba đã, đã cổ phiếu này đã có nhịp thứ ba trên đỉnh này rơi xuống và bây giờ cổ phiếu này nó cũng đang trong quá trình tái tích lũy tái tích lũy tức là nó tích lũy thêm và sau đó chúng ta sẽ có một cái điểm mua cổ phiếu này bây giờ chúng ta biết rằng nó đã vượt qua đỉnh rất nhiều tuần rồi rất nhiều tuần rồi khối khối lượng lớn test lại qua đỉnh rất nhiều tuần khối lượng lớn thì đây chính là cơ hội để chúng ta vẫn có thể tham gia đây là cổ phiếu có thể các bạn thấy là cổ phiếu rất là tiềm năng trong cái nhóm cổ phiếu dầu khí PVB ok cổ phiếu tiếp theo PWO PWO cổ phiếu này là cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là trong nhóm cổ phiếu dầu khí thì nó vẫn đang trend ở trend đi ngang có cái khả năng là nó có một đợt hồi phục chúng ta gọi là mua ở vùng đáy này tuy nhiên thì cái tốc độ tăng của cổ phiếu này so với các nhóm cổ phiếu khác trong ngành sẽ gì thấp hơn rất nhiều ok xin lỗi ạ thì chúng ta sẽ nói nhanh là các cổ phiếu uh, ờ, PVChan đúng không PVChan anh chị em PVChan chúng nói là PVChan Đấy, cần thêm thời gian khoảng độ 5 6 phiên nữa nếu lên được an, an toàn đúng không? SBRS trả đấy thì cổ phiếu SBR cũng tương tự như vậy cần nhiều thời gian bởi vì nó qua điểm mua rồi qua thời điểm mua sớm rồi thì bạn không có cơ hội tiếp ok không có cội tiếp ạ chúng ta thêm những cái cổ phiếu trong nhóm ngành dầu khí pet pet thì uh, cổ phiếu dầu khí pet này thực tế vì trong cái nhóm này thì cổ phiếu này rơi khối lượng biên độ cũng khá là lớn à, khá là lớn đấy ạ ấy thì chúng ta cũng thấy rằng là 17% nó sẽ có hồi phục và có những đợt giảm khoảng 8% nữa trước khi đi xa hơn thì nhìn về cơ bản thì chúng ta cũng có thể tổng kết đơn giản sao cái nhóm cổ phiếu như PVChan chúng ta nói là PVChan cần thêm thời gian một vài phiên có thể có nhịp tăng khác nữa bởi vì nếu nó chạy ngay nó vẫn chạy ngay nhưng chúng ta sẽ gì ạ rủi ro nên chúng ta cần phải đợi thêm cổ phiếu về VPF cổ phiếu này thì cũng cần thêm một thời gian nữa cũng khoảng uh, ờ, 1 đến 2 tuần nữa thì lúc này chúng ta gọi là tăng trưởng nó an toàn hơn cổ phiếu thứ ba mà chúng ta cũng đang nhìn thấy là VPB Đấy. thế thì chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này theo cổ phiếu này thì khác biệt so với cổ phiếu kia là đã, đã tích lũy đủ rồi ạ tích lũy đủ rồi thì chúng ta vẫn có thể có những đây là điểm mua đây là điểm mua chính và chúng ta sẽ có gì ạ tiếp tục đợi chờ cho cổ phiếu này chạy hết chu kỳ à, cái cổ phiếu GAP hoặc là PVD thì như ban nãy Dũng đã chia sẻ đó là những cổ phiếu mà nó ở trong giai đoạn đó thì rõ ràng là chúng ta cần là gì ạ cần thêm thời gian vậy cầu cổ phiếu cần thêm thời gian thì chúng ta sẽ để lại nhịp sau hoặc là nếu mà nó chạy rồi thì chúng ta gì ạ thôi tiếp tục à, để cho chạy hết chúng bán ra đúng không chạy hết chúng ta bán ra bởi vì chúng ta mua ở trong giai đoạn mà nó nó gì ạ nó mất nhịp đúng không nhịp nó không đúng nhịp thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ mất tiền thế thôi ạ thì mình có hiểu không ạ nếu anh chị em nào đã có cổ phiếu đó thì là tiếp tục để giữ cho nó chạy nốt ạ ờ, tiếp tục giữ cho nó chạy nốt tại vì bây chúng ta mua là mua suốt ngày là chúng ta sẽ rủi ro cứ mua suốt ngày là chúng ta rủi ro nên cổ phiếu nào nó đang chưa chạy nốt thì cho chạy nốt đi sau đó thì đợi quá trình tích lũy sau chúng ta mua lại sau chứ không mua ở dở dang trong cái lúc mà nó chưa rõ ràng ở ờ, cái nhóm cổ phiếu thứ hai mà Dũng thấy rằng là anh chị em nhiều anh chị em có gì ạ tham gia và muốn mua thì chúng ta sẽ thấy rằng là đúng không thì mua anh chị em sẽ thấy rằng là Dũng sẽ nói luôn ở đây đó là những cổ phiếu đầu cơ à, một số anh chị em bảo mua cổ phiếu FLC tại cả thấy đây cổ phiếu đầu cơ thực ra cổ phiếu này nó có xu hướng trong nhịp ngắn nó có xu hướng này đây là khi nó vượt qua đỉnh rồi nó có xu hướng là tăng tốc nhưng những cái cổ phiếu mà mang tính chất là trên cái nền ba này, này thì rủi ro rất là cao và cổ phiếu này mang tính đầu cơ rất là lớn nên chúng ta có thể hạn chế thậm chí là không mua cổ phiếu này thoát ạ có thì bán ạ tức là có nhóm cổ phiếu gì ạ à? FLC à, có nhóm cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu gì ạ HAG à, đây là trong cái nhóm mà dũng ạ HAG thì sau khi nó rơi mà bây giờ nó hồi phục với khối lượng thấp như này thì cái cơ hội để vượt qua những cái đỉnh như này rất là thấp nên chúng ta đây cũng là cơ hội để thoát ra bán ra đợi thời gian khác chúng ta tính sau còn rủi ro ở với dạng cổ phiếu này sẽ rất là cao cổ phiếu thứ ba là H yeah, dạ, H HDQ à tôi tiếp tục ạ cổ phiếu thứ ba trong cái nhóm này trong cái nhóm này đầu cơ đấy chúng đang phân tích cổ phiếu nhóm đầu cơ à, nhóm đầu cơ là HQC ạ HQC HQC thì những cái cổ phiếu mà nó đang rơi như này và nó đang rơi thẳng đứng như này thì những cái cơ hội này à, chúng ta thấy là những cái cơ hội theo kiểu mua lên rơi thẳng như này rủi ro rất là cao nên có chúng ta cũng thoát bán bán bán không phải nói nhiều nó có hồi thì chúng ta cũng thấy là nó không có giá trị bởi vì chúng ta thấy là những cái nhịp như này nó lên như này là nó độ an toàn rất là thấp an toàn rất thấp mà chúng ta lại cứ mua vào à, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu fit Đấy, đây là một số danh sách anh chị em fit cũng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu từ cái nền này lên mà chúng ta đây khối lượng rất là lớn rồi này đây khối lượng lấm thối thì khả năng đi xa sẽ rất là thấp khả năng đi xa rất là thấp bởi vì những cổ phiếu này dạng này là chúng ta thấy là nếu cái nền này nó tái tích lũy ở trong cái vùng này một thời gian thì mới tính sau nhưng về cơ bản là cứ tạm thời bán cổ phiếu này ra điện à, cổ phiếu tiếp theo nữa là TTF Gỗ Trường Thành Đấy, anh chị em thấy là Gỗ Trường Thành tất cả một số anh chị em thích mua cổ phiếu penny kiểu dạng này thì có thể trong giai đoạn này có thể hạn chế tại vì khi nào cổ phiếu mà thị trường nó vào nhịp thẳng thì lúc ấy chúng sao Gỗ Trường Thành thì rõ ràng là vì thị trường nó đang là một cái nhịp uh, hồi phục nên nó cũng là có cơ hội để tiếp tục kéo lên để phân phối còn khi mà khối lượng ở vùng này rất là lớn thì cái quá trình nó nếu trong trường hợp lên nó phải tái tích lũy trong vòng 7 7.5 này tức nó đi lên mà tích lũy trong vòng 7 vùng 7.5 này trước khi có đi xa hơn nên có hồi phục thì tạm thời chúng ta cũng bán để tập trung cho cái nhóm cổ phiếu trong đã tới ok tiếp tục cái nhóm cổ phiếu tiếp tục cái nhóm cổ phiếu ở đây anh chị em đang hỏi tiếp tục ạ KLF KLF Đấy. KLF thì cái cổ phiếu này cũng bán ra đi ạ bán ra đi ạ vì trên cái quá trình đi lên chạy nước rút rồi mà rơi như này thì không có cái quá trình để giữ lại nên đây chính là lúc mà chúng ta cần phải bán ra ok chưa đấy là một trong một vài các cổ phiếu đúng không anh chị em cần phải bán ra sau đây Dũng sẽ phân tích thêm một vài các nhóm cổ phiếu mà anh chị em đang nắm giữ nhiều tại vì bây giờ mỗi một phiên này thì chúng ta chỉ phân tích một nhóm cổ phiếu thôi ạ phân tích một nhóm cổ phiếu thôi ngân hàng chúng ta phân tích rồi đúng không một vài cổ phiếu điển hình thì à, chúng ta sẽ phân tích tiếp nhưng bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem là phần lớn anh chị em đang nắm giữ đầu tiên là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu mà nhiều anh chị em nắm giữ đó là A AS AAS cổ phiếu này có sự điều chỉnh nhưng nó có điểm mua lớn có sự điều chỉnh cái chuyện điều chỉnh này chuyện rất bình thường chúng ta có một cái cổ phiếu BMI sau khi mua xong nó cũng có những đợt điều chỉnh đấy ạ mua xong nó cũng đầy điều chỉnh sau đó chúng ta thấy là cổ phiếu tăng rất tiếp nên AAS mua nó điều chỉnh nó rất là bình thường anh chị em nhá rất là bình thường bởi vì nó có cái khối lượng rất là lớn đây rồi thì cái khả năng thì thất bại sẽ rất là thấp cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu DGC cổ phiếu DGC anh chị em là đang nắm giữ hoặc là chúng ta thấy là khi mà anh chị em học cái phương pháp của Dũng thì chúng ta đã có những điểm mua sớm ở đây một số có thể mua thêm ở đây một số có thể mua tiếp tục thêm ở đây và anh chị em đang đang mua thêm ở vùng này thì chúng ta thấy vẫn có độ an toàn rất là cao đấy là gì ạ cổ phiếu gì ạ DGC cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu VCS đây là những cổ phiếu mà anh chị em thấy không là cái điểm quan trọng là chúng ta có điểm mua ở đây và mua thêm ở điểm mua này thì chúng ta vẫn thấy là hiện tại nó vẫn đang có độ an toàn rất là cao thị trường có những đợt điều chỉnh giảm mạnh nhưng cổ phiếu vẫn đang giữ được cái nhịp an toàn nên chúng ta thấy là cổ phiếu mà chúng ta mua đúng điểm mua sớm mua thêm có thể bị điều chỉnh một chút à, nếu trong trường hợp mua cao quá bị vi phạm và có thể mua thêm ở đây và chúng ta vẫn có thể giữ nhịp an toàn với cổ phiếu này ở cổ phiếu thứ ba là cổ phiếu gì ạ CTR CTR thì có điểm điểm mua quan trọng đây và hiện tại nó đang tích lũy với khối lượng thấp thì khả năng nó tiếp tục kéo lên để vượt qua đỉnh này trước khi điều chỉnh tạo xu hướng mới nên nếu chúng ta có điểm mua chuẩn điểm mua này thì tiếp tục vẫn cứ nắm giữ an toàn với cổ phiếu CTR à, chúng ta tiếp tục cái nhóm cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu ACB và yeah, Techcombank ACB và Techcombank ACB và Techcombank ạ à. à, Techcombank thì cái việc mà chúng ta thấy rằng cổ phiếu đang giảm tạo đáy với khối lượng ở mức độ như này thì theo anh chị em nhà mình nhá nhà mình Dũng muốn phân tích kỹ cổ phiếu này theo anh chị em là nếu khối lượng mà nó bị bán tháo bị giảm rất là mạnh thì, thì chúng ta nghĩ là sao ạ nếu bán tháo mà giảm rất mạnh với khối lượng thấp thì điều gì đang đang diễn ra bán tháo giảm rất mạnh thì điều gì đang diễn ra à, tức là bán xin lỗi ạ bán gãy về đáy đây chúng ta gọi là gãy về đáy đấy đáy số 2 đây mà khối lượng thấp thì cái khả năng hồi phục của những cổ phiếu này rất là cao nên anh chị em thấy là có thể chúng ta sẽ gì ạ quay trở lại tham gia với số lượng lớn khối lượng số lượng lớn đặc biệt nó phải khoảng 30 triệu nữa thì anh chị em có thể mua vào thì độ an toàn rất là cao nên anh chị em thấy là nếu có bị rũ bỏ thì chúng ta cũng cần phải đo lường xem là rũ khối lượng lớn hay là đây chúng ta gọi là số lượng rất lớn lần sai nhỏ hơn biên độ nhỏ hơn thì đây nó là tích cực cổ phiếu thứ ba đó là cổ phiếu ACB ACB ACB cũng đang trong quá trình à, đi lên tái tích lũy thì cái khả năng còn một nhịp tăng nữa rất là cao nên chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu vẫn còn một cái nhịp nữa trước khi có thể kết thúc chu kỳ nên anh chị em thấy rằng là việc nó rũ bỏ trong quá trình đầu tư chúng ta vẫn có thể có một cái cơ hội để chúng ta tham gia vào nên nếu chúng ta thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thì dù, dù là Dũng có chia sẻ nếu anh chị em nghĩ rằng là Dũng chia sẻ Dũng chia sẻ Dũng cho chúng ta những cái cổ phiếu như này chúng ta sẽ mua vào nhưng chỉ có một ít anh chị em có thể mua vào được thôi bởi vì khi mà chúng ta mua sai thì những cái phiên rũ bỏ này thì chúng ta bị thua lỗ rồi đúng không ạ cái viên rũ bỏ này là chúng ta đã bị thua lỗ rồi nên ở đây chúng ta biết rằng là chúng ta bị thua lỗ là do chúng ta thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm thôi còn thực tế thì à, nếu chúng ta hiểu rõ về sự vận động của nó đúng không thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều ờ, Hagribank thì cổ phiếu này lỏng lẻo rất là lỏng lẻo đi lên lỏng lẻo này thì tóm lại là những cổ phiếu lòng lẻo quá nó có thể hồi đấy về cơ bản nó có thể hồi nhưng chúng ta hồi thì chúng ta gì ạ những cái cổ phiếu này không mua thêm ạ à. không mua thêm vì nó biến động lớn quá để HD Bank à, những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì Dũng gì ạ à? chúng ta sẽ phân tích vào lần sau anh chị phân tích vào lần sau chứ còn bây giờ thì để phân tích thì có thể nó không đủ thời gian nên chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu nhóm cổ phiếu này vào lần sau đúng không vào buổi sau tức là buổi tối hôm nay nếu có gì ạ à? thời gian cho phép thì Dũng sẽ phân tích thêm một vài các nhóm nữa để anh chị em này là nếu anh chị em nào có thì gì ạ à, những cái cổ phiếu mà penny lởm lởm đi bán hết đi để tập trung cho gì ạ à, cổ phiếu mới trong thời gian tới còn nếu chúng ta không bán thì rõ ràng của chúng ta sẽ chính là cái việc mà chúng ta luôn luôn cứ giữ cái cái gì ạ à, cái cổ phiếu thấp cổ phiếu mà chúng ta lấy là không lên chúng ta cứ đợi nó lên đợi nó lên thì nó không lên ở đâu nên ở đây chúng ta là cơ hội chắc là cũng không còn nhiều đâu ạ à à, buổi chiều hôm nay thì khả năng thị trường sẽ bắt đầu có những đợt hồi phục rất là mạnh Đấy, nên chúng ta bỏ lỡ cơ hội là chúng ta sẽ à, bán hết cổ phiếu yếu đi ạ à. bán hết cổ phiếu yếu đi tập trung cho cổ phiếu mạnh đúng không bán hết cổ phiếu yếu đi tất cả yếu thì bán nó đi tập trung cổ phiếu nào nó mạnh đúng không anh chị em đặc biệt là anh chị em học viên cũng đã nói rồi đấy, những cổ phiếu nào thành công những cổ phiếu mạnh thì chúng ta đã biết rồi đúng không không phải nói nữa nên hãy bán nó đi đừng có suy nghĩ trần trừ cả đừng có khóc lóc kêu gan gì cả đúng không nên ở đây chúng ta biết rằng là nếu chúng ta hiểu được rõ thì chúng ta mới xử lý được không hiểu rõ chúng ta không xử lý được nên một vài đồng chí mà không hiểu rõ được cái quy trình vận động cái hệ thống mà Dũng đã chia sẻ thì thực tế chúng ta có biết cổ phiếu cũng bị thất bại như thường Đó. biết cổ phiếu vẫn bị thất bại như thường nên ở đây chúng ta vẫn cần phải nếu có dao biết dùng dao thì con dao sẽ giúp chúng ta rất nhiều nhưng nếu không biết dùng nó sẽ gì ạ à? cứa đứt tay đấy ạ à. không biết dùng được cứa đứt tay và bây giờ thì có lẽ là gì ạ à? nó không còn nhiều cơ thời gian nữa nên Dũng cũng phải quan sát thị trường xem là thị trường nó đang như nào để còn có cơ hội tham gia tiếp ạ à, đúng không và một lần nữa xin cảm ơn xin cảm ơn anh chị em và chúng ta biết rằng là thị trường luôn luôn nó luôn lặp đi lặp lại luôn lặp đi lặp lại bởi vì con người vẫn có lòng tham đố kỵ tất cả những tính nết của nó không bao thay đổi nên nó cứ luôn luôn lặp đi lặp lại xin cảm ơn ạ chúc anh chị em có phiên giao dịch thành công xin cảm ơn